mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh sợ chẳng thể làm gì tốt hơn tình yêu anh chẳng muốn ở bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương gió đã khiến tim u sầu vậy giờ anh học cách để yêu một người tổn thương